Hello, xin chào mừng tất cả bạn đến với live stream của Hùng Lâu lắm rồi Hùng không live stream, không biết ai còn nhớ mặt Hùng không ạ Hãy cho Hùng thấy những người xem đầu tiên để Hùng có thể chào mọi người nào Không biết là bây giờ lâu rồi mình không live stream như này, không biết là có ai xem không ạ Hello, xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay thì bên Hùng vừa mới về rất là nhiều mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng những màu mới nhất của năm 2022 Và trong live stream này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những Ờ, chương trình khuyến mãi những mức giá ưu đãi cho những mẫu giày mới về này nhưng trước tiên ờ, trước khi giới thiệu đến các mẫu giày thì Hùng xin phép là được chào tất cả mọi người nhá Xin chào những người xem đầu tiên Hello anh Lê Nam nhá Cảm ơn anh đã là người đầu tiên chào em Vâng đã 43 người xem rồi ạ Hello xin chào tất cả mọi người nhá à, Ai xem đang xem được live stream này Mọi người hãy comment hai Mọi người hãy comment hai Thay cho từ hai tiếng Anh chúng ta cùng chào nhau nào Ok xin chào anh Trần Sơn nha Hôm nay trong livestream này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng vừa mới về Viên Hùng những mẫu giày mới nhất của năm 2022 với mức giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người Và sau khi giới thiệu các mẫu giày xong thì Hùng sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ với một số phần quà Đấy để um, coi như là cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Hùng Và bây giờ thì Hùng uh, xin phép uh, ngừng màn giới thiệu và bắt đầu chào mọi người nào Ok, xin chào thằng em Lưu Hoàng Quân Em chào anh Hùng, lâu lắm rồi không gặp anh Ừ, lâu lắm rồi anh không gặp Quân nhá Xin giới thiệu đến mọi người Lưu Hoàng Quân uh, là bạn sinh viên năm nhất Là tay vợt trẻ tài năng nhất của cầu lông Hà Nội Ở nội dung phong trào nha mọi người Nếu nói về phong trào thì về lứa tuổi trẻ thì Lưu Hoàng Quân phải nói là tay vợt xuất sắc nhất của Hà Nội nha mọi người Các giải đấu ở Hà Nội trong lứa tuổi của bạn ấy thì gần như bạn ấy nhất hết và bây giờ thậm chí là đánh các giải lớn với các đàn anh thì Lưu Hoàng Quân cũng ờ, vào rất sâu không có thể là không được giải nhất nhưng cũng thường rất hay được giải đấy anh rất ấn tượng đặc biệt anh biết là Quân rất là đam mê cầu lông anh rất là yêu quý Quân đấy. hello ờ, chị Mít Thu hello anh Vũ Đặng Tuân đánh độ thua miết bán cho cái vợt đã qua cùng bái ok anh ơi để mấy nữa tuyển thêm một pháp sư nữa về làm nhân viên anh ạ đấy thêm nội dung cúng uh, thêm bộ môn cúng bái bán vợt cho nó chạy hello anh chip coi nhá <laughs> hello anh hoàng hiệp uh, hùng xin phép dùng 5 phút đầu tiên để uh, chào và tương tác với mọi người đấy anh em nào ờ, chưa bao giờ xem live stream của Hùng hay là chưa biết mặt Hùng thì hôm nay biết mặt Hùng rồi nha đấy có thể là một số anh em mới xem live stream của Hùng ờ, chỉ mới được nghe giọng Hùng thôi thì hôm nay được nhìn mặt ừ, tận mắt đây rồi nha giày đẹp chất không em đẹp và chất nha anh Khoa Đặng ơi toàn mẫu đẹp và chất nhưng mà ừ, nói chung là hàng ít với hơi lẻ sai có một số mẫu cũng hết rồi thậm chí là có đôi hôm qua em vừa về mà hôm nay à, đã có những sai đã hết rồi này Em chào chị Đinh Thị Hồng Hạnh nha, một uh, gương mặt rất là quen thuộc chuyên vào xem live stream của em. Hello uh, Học Phạm nhá, cảm ơn em. Học Phạm là một khách hàng thân thiết của bên Hùng. Cảm ơn Học Phạm đã luôn uh, ủng hộ shop của Hùng nha. Hello anh Điện Năng Lượng Mặt Trời Tân Yên. Em cảm ơn anh đã gửi lời chào đến em ạ. Em Hùng xem ở đây có một số cái tên nước ngoài không biết là có bạn nào nước ngoài không nhỉ? quân ờ, mấy nữa hình như anh thấy quân hôm nay đăng cái ảnh là tham gia giải cái gì ờ, giải gì nhỉ giải pháp luật gì nhỉ giải cầu lông to nhất giải cầu lông gọi là có cả giải cầu lông có thể nói là bán chuyên có cả Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh và các vận động viên hàng đầu Việt Nam đến giao lưu nữa Ok đúng đang muốn thay giày ok anh Thành Nam Hello anh Nguyễn Văn Điệp nhá Xin chào anh Nguyễn Văn Điệp, anh Điệp đang chào tất cả mọi người này cho Hùng chào anh Điệp và thay mọi người chào anh Điệp nhá. Anh Điệp cũng là một khách hàng thân thiết của bên Hùng. Ừ ok Lưu Hoàng Quân giải ờ, thương hiệu và pháp luật đúng không em? Giải của bên Mizuno. Họ tài trợ hello thằng em Dương Hùng cũng là khách hàng thân thiết luôn. Nay nhiều khách hàng thân thiết vào xem quá. Đấy. Nghe bình luận nhiều hôm nay mới biết mặt <laughs> đẹp trai. Cảm ơn <laughs> chị thu khen như này thì cả livestream cười tít mắt rồi ok em chào anh trần sơn nhá chào mọi người thêm vài phút nữa nào mọi người có ai muốn chào hùng để hùng chào lại nào chào nhau một lúc thì hùng sẽ giới thiệu với mọi người những mẫu giày tâm điểm của ngày hôm nay nhá và hùng cũng sẽ giới thiệu những mẫu giày nó nhanh gọn thôi hùng cũng không muốn uh, dài dòng và sau đó sẽ là uh, mini game ờ, tặng quà cho mọi người đấy thì hôm nay rất nhiều món quà tặng để cho mọi người chơi mini game nha Ok xin chào Phạm Trắc Duy nhá Cảm ơn em đã gửi lời chào đến anh Hùng ờ, rất vui vì mọi người Rất cảm ơn mọi người đã gửi lời chào đến Hùng Dạ em anh cảm ơn Anh cảm ơn học Phạm nhá Em chào anh Thanh Long Lê Hello anh Thanh Long Lê anh Thanh Long Lê hôm trước có phải anh anh hôm hôm hôm trước anh giúp em ờ, nhờ bạn vé vào sân quay ờ, SEA game đúng không anh nhỉ? Có nhiều Thanh Long Lê nhưng chắc là chắc là anh rồi đúng không ạ? Chắc là anh Thanh Long Lê lần trước uh, giải SEA game thì có giúp Hùng xin vé. Ok em, cảm ơn anh, em cảm ơn anh Thanh Long Lê nhá. Nhưng mà hôm nhưng mà hôm đấy vẫn phải chui vào hôm đấy lấy được vé hơi muộn anh ạ nên là không có góc quay đẹp nên là cuối cùng vẫn phải lăn lê bò toài chui sang bên khán đài bên kia ngồi sát ngồi sát sân mới quay được em à, rất là cảm ơn anh đã nhờ bạn giúp em đấy Ok và bây giờ thì không còn ai còn chào Hùng nữa thì Hùng xin phép là Ok xin chào nốt anh Trần Đức Hùng nha cùng tên luôn nha thì bây giờ cũng xin phép giới thiệu với mọi người những mẫu giày cầu lông lên đinh chính hãng vừa mới ờ, vừa mới về của bên Hùng đúng rồi anh ờ, Thanh Long Lê rồi tại vì em báo muộn thật em cũng không nghĩ rằng là cái giải này nó làm ngặt như thế về em mặt quay hay là khán đài ra vào các thứ chứ bình thường tất cả các giải khác thì em đều được tạo điều kiện hết nhưng mà giải này giải quốc tế với cả nói chung là ban tổ chức uh, họ cũng làm hơi ngặt và cả bên đài truyền hình các thứ họ cũng tác động nữa kiểu mình cũng live stream cũng nói chung là thu hút bớt người <laughs> xem của họ nên họ cũng không thích đấy thì bây giờ Hùng xin phép được giới thiệu các mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng mà hôm nay sẽ có mức giá khuyến mãi rất là tốt cho mọi người nhá nếu anh em nào đang uh, uh, muốn mua giày cầu lông thì mọi người hãy uh, Hùng để xa một chút anh em nào đang muốn mua giày cầu lông thì mọi người hãy uh, cùng uh, đến với uh, những mẫu giày của ngày hôm nay à, hoặc là nếu anh em không có nhu cầu thì có thể giúp Hùng uh, chia sẻ giới thiệu đến bạn bè của mọi người những người mà đang có nhu cầu mua giày cầu lông để họ có thể mua được những đôi giày chính hãng này chất lượng và đặc biệt là mức giá rất là phải chăng có thể tiết kiệm rất là nhiều cho mọi người thì bây giờ là Hùng xin phép giới thiệu uh, những mẫu giày hai mẫu vừa mới về mà hai mẫu mới nhất nhá dạ vâng anh nó công nhận nó kiểu về bản quyền ấy. đấy thì mẫu giày đầu tiên uh, hùng giới thiệu đến mọi người là mẫu giày uh, lining aits 039 nhá mẫu hôm qua hùng vừa mới đăng lại hôm nay đã có size 43 đã đang bị hết hàng rồi này size 42 còn còn có một hai đôi đấy đấy thì bây giờ tôi xin phép giới thiệu mọi người mẫu giày Lining AI TS039 đây là một mẫu giày chuyên ờ, cho các mặt sân có độ ma sát có độ mài mòn cao nha mọi người đấy thì chúng ta sẽ cùng ngắm đôi giày một chút Hùng cũng sẽ không muốn giới thiệu dài dòng lắm trước tiên về phần đế đi đế giày thì ờ, được thiết kế các rãnh cũng như các hình lục giác đấy rất là giúp đôi giày bám nền đi bám nền và đây đôi giày nó làm hơi bè ra phần cạnh này ở đây giúp đôi giày ờ, trọng tâm giữ được trọng tâm rộng và thấp giúp cho đôi giày có nghĩa là đây nó có bè ra này thì nó sẽ giúp cho chúng ta trụ chắc hơn hay còn gọi đây chính là công nghệ chống lật nó giúp chúng ta bảo vệ cổ chân dạo này gầy thế anh ơi hello thằng em ngô xuân tú nhá tí giới thiệu ngô xuân tú lên mọi người sao đang giới thiệu giày đấy thì đôi giày này tuy là giày tầm trung trên trung một chút nhưng mà có công nghệ chống lật đấy dòng đế này đi cũng rất an toàn cho chân hạn chế việc tối đa việc lật của chân mặt đế thì là nó chính xác nó cũng là đế kép đấy mọi người ạ chả qua là nó được phun sơn đồng màu thành màu đỏ như này thôi chứ thực ra nó cũng là cao su kép nha mọi người đấy thì và mặt đế nó rất là dày này thì nó giúp chống mài mòn rất là tốt và công nghệ đây non minh kinh thì nó cũng là công nghệ về chất liệu nó kết hợp ngoài về kép nó còn kết hợp cả cái chất liệu đặc biệt để giúp cho đôi giày nó nó được bền hơn đấy đôi giày rất là chắc chắn và hầm hố về công nghệ giảm chấn thì đôi giày nó sử dụng eva nha mọi người đấy eva với đôi này công nghệ eva của đôi này nó rất là đàn hồi và lớp eva nó cũng khá là dày dặn thì mới đầu mọi người đi về giày Li Ninh mới đầu mọi người đi thì nó sẽ không được êm lắm nhưng mà sau một thời gian mọi đi người đi khoảng 1-2 tuần ấy thì càng ngày sẽ càng thấy đôi giày êm ra không đảm bảo mọi người tiếp theo về chất liệu phía trên thì đôi giày này nó sử dụng chất liệu da đây chất liệu da của nó khá là xịn này đấy bên này đây bên này có da bóng này đấy đây là túp tip công nghệ túp tip phía bên trong thì nó có một lớp vải dệt rồi nhưng mà nó có một lớp da rất là dày dặn thì nó giúp chống mài mòn ở phần cạnh và khi mà chúng ta ma sát với với mặt sân ấy, thì nó cũng sẽ đỡ bị ảnh hưởng đôi giày và nó cũng gia cố độ bền miếng da này nó rất là dày dặn và chắc chắn thì sẽ không sợ nó bị kiểu bị rách khi mà chúng ta bị chúng ta phanh nhiều mọi người đấy phần này cũng thế đây thêm một lớp da nữa ngoài lớp da trong thì nó để cũng để gia cố tăng độ bền độ chắc chắn ở phần má cạnh đôi giày khi chúng ta chạy và phanh gấp chẳng hạn đấy đôi giày được kết hợp với màu sắc ừ, ờ, màu tím than rất là nhã nhặn kết hợp một chút màu đỏ thẫm nhé đây là đỏ thẫm không phải đỏ sáng nhé mọi người có thể là hùng quay lên video mọi người nhìn thấy nó hơi sáng đỏ nó hơi sáng một chút nhưng thực ra nó màu thẫm thẫm đấy mọi người ạ nó màu thẫm không màu, phải màu đỏ tươi nhá cũng đang nhìn thấy trên ờ, video thì có vẻ nó hơi bị tươi này nhưng thực tế nó màu đỏ thẫm nha mọi người muốn biết màu chính xác thì có thể nhắn tin để hùng ờ, gửi cái ảnh cho mọi người nhìn nó dễ hơn về chất liệu phía trên thì cái lưới dệt của nó rất là mềm mại đấy rất là mềm mại thông thoáng về chất liệu vải dệt này thì nó sẽ đeo thông thoáng nó không bị bí chân và nó đeo vào chân nó cũng cảm giác là nó mềm mại nó dễ chịu hơn là nếu mà nó làm bằng da mọi người đấy về phần gót thì nó cũng khá là dày dặn để bảo vệ gót của chúng ta đấy ôm chọn phần gót của chúng ta Đấy thì đôi giày cũng giới thiệu cơ bản thế thôi Đôi giày này thì anh em nào chân hơi bè cũng hoàn toàn có thể đi được nhá Vì ờ, cái dòng đế này nó sẽ làm hơi kiểu bè ra và chống lật ở phần cạnh này Đấy Đôi giày này cái form nó không quá ôm nên là mọi người không sợ Đôi này thì giá gốc của nó là 399 ờ, nhân dân tệ Tương đương với khoảng 1 ờ, triệu khoảng 1 triệu 460 nghìn Đấy thì giá thị trường giá bán thị trường hiện tại đang là 1 triệu 150 và giá ưu đãi của bên Hùng hiện tại thì đang là dưới 1 triệu đấy anh em nào ưng kết thì phải nhắn tin Hùng ngay bởi vì hàng về rất là ít hôm qua hôm nay thì Hùng cũng đã bán bớt đi rồi và bây giờ cũng không còn nhiều đâu thậm chí có những size như size 43 hiện tại đang hết hàng mấy nữa bên hãng về thêm thì may ra mới nhập thêm được này 43 đang bị hết hàng này đấy các xe khác thì vẫn còn nhưng mà còn mỗi size cũng chỉ có một vài đôi thôi đôi giày đây trông rất là đơn giản đẹp Đấy, vừa giản dị nhưng mà cũng một phần chút cá tính vì về cái việc kết hợp màu sắc màu một chút màu đỏ uh, một chút màu sáng và đây màu xanh dương nữa trong đôi này hùng cũng thấy rất là đẹp và rất là ưng đấy đang khuyến mãi là rất là tốt cho mọi người mẫu vừa mới ra mà hùng đã có thể đưa ra mức giá khuyến mãi cho mọi người rồi tuy nhiên thì hàng nó không nhiều ạ đấy Đấy là mẫu giày đầu tiên Tiếp theo nữa thì uh, Giới thiệu mọi người mẫu này này AITS043 Đây là một mẫu giày có thể gọi là tầm cao Mẫu giày này có giá gốc là 499 nhân dân tệ Tương đương với khoảng uh, ờ, 1 triệu 750 Gần 1 triệu 8 Đấy Thì đây Đôi giày của chúng ta đây Đôi giày này thực ra nó chính xác nó cũng vẫn là đôi AITR 021 à 011 của năm 2021 thôi. Và mẫu này bên Hùng năm trước bán quá chạy luôn về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Và năm nay thì hãng Li Ninh nó tái sản xuất mẫu này bởi vì là mẫu này bán quá chạy nên là người ta quyết định người ta sẽ sản người ta sản xuất thêm và mã của đôi giày này nó không còn là AITR011 nữa mà nó đã đổi thành AITS043 nha mọi người Thực ra nó vẫn là đôi đấy đấy Nó chả khác gì Hùng đã so sánh rồi Đấy thì đôi giày này với đôi giày trước thì khối lượng nó trung bình Còn với đôi giày này thì nó là dòng light TD Tức là dòng giày nhẹ Thì đôi này nó sẽ khá là nhẹ nhàng, đeo sẽ rất là nhẹ nhàng Về mặt đế đây Mặt đế cũng là cao su Công nghệ cao su được phun đồng màu thôi và vẫn là non minh kinh đây non minh kinh vẫn là chất liệu để chống mài mòn đôi này thì đi được cả sân bê tông và sân thảm nhưng nói chung là giày tầm ờ, trên triệu mà đi sân ờ, bê tông thì nói chung là cũng hơi sót tùy ờ, tài chính của anh em đấy thì mặt đế được thiết kế các hình và các rãnh để giúp bám nền ngoài ra thì nó có công nghệ ổn định mặt đế và hấp thụ lực công nghệ đây Pro Balock bộ nhựa ở đây và phần tâm này nó kết nối phần gót giày và phần trên giày tạo độ đàn hồi và độ ổn định khi mà chúng ta tiếp đất đấy nó sẽ giúp hấp thụ lực một phần khi chúng ta tiếp đất nó tạo độ cong ở trên tấm uh, các uh, ờ, pro balock này này tấm nhựa này và độ đàn hồi khi mà chúng ta bật hỗ trợ một phần về độ bật nữa về chất liệu giảm chấn của đôi giày này thì nó sử dụng chất liệu Liling Cloud đây là một chất liệu giảm chấn hàng đầu của hãng lining chỉ được áp dụng cho những đôi giày tầm cao và tầm cao cấp và lớp ờ, Cloud của đôi giày này cũng rất là dày dặn nên nó giúp cho đôi giày đi khá là êm đấy công nghệ Liling Cloud này cũng đã có video test mà thả trứng rơi từ trên cao xuống nó cũng không bị vỡ quả trứng mọi người biết là công nghệ này nó có khả năng hấp thụ ờ, lực rất là tốt đúng không ạ đấy và độ đàn hồi cũng rất là cao có nghĩa là nó sẽ có chu trình chuyển hóa năng lượng biến từ cái lực mà rơi từ trên cao xuống trở thành đấy có nghĩa là nó nó nó là chu trình chuyển hóa năng lượng từ lực lực rơi thành lực bật nên đi cảm giác nó rất là khá là nảy chân mọi người và mọi người đi một thời gian thì đế nó càng mềm ra đi càng êm nhá, giày linh mới đầu đi không êm lắm đâu ạ tiếp theo này phần về phần chất liệu trên thì nó là lưới dệt nó lưới dệt kết hợp với da đấy kết hợp với kết hợp với da da màu trắng xám ép bên trên và ngoài ra thì nó còn có một lớp cũng là một lớp nhựa ở phần cạnh này đây cũng là công nghệ túp tip công nghệ túp tip của cái này xịn hơn nó thêm một lớp nhựa ở trên lớp da và lớp lưới tức là ba lớp thì đây nó giúp cho chúng ta bảo vệ đôi giày khi mà chúng ta dê cạnh dày khi di chuyển đấy khá là xịn đấy đôi giày này cũng ờ, chống lật cổ chân rất là tốt đi rất là an toàn cho mọi người đấy đây là dòng chữ LN Bermuter viết tắt của Lightning Badminton tức là giày cầu lông đấy đây chính là bản ờ, rút gọn của các đôi của đôi giày mà Watanabe hay là Ginting hay là thậm chí là Lo Kim Jiu tay vợt uh, vô địch thế giới năm 2021 ấy. Cả ba tay vợt đấy đều đi bản full của đôi giày này. Đây là đôi giày bản rút gọn của đôi giày đó nhé mọi người. Đấy. rất là ngon và năm trước thì bên Hùng cứ về bao nhiêu là hết. Bán rất chạy. Màu sắc thì nó rất là đơn giản, trông rất đơn giản nhã nhặn nhưng mà kết hợp mặc đồ cầu lông vào thì nó rất là đẹp. Đây mọi người nhé với đôi giày này thì nó cũng không kỵ form chân lắm đâu ạ. Anh em chân hơi bè vẫn có thể đi được nha. Đấy. Đôi giày rất là đẹp và nhá, đơn giản nhã nhặn. Đấy thì giá gốc nó là 1 triệu 750, 499 tệ cơ mà mọi người. Bên Trung Quốc nó giá nó cao lắm. Đợt này bên Trung Quốc cũng không dám sách tay luôn. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch nha. Đợt này bên Trung Quốc nó thị trường nó kiểu gì ấy. Bây giờ săn hàng sale gần như không có cua Việt Nam mà Hùng kiểu nhập từ nhập khẩu quốc tế nhập khẩu chính ngạch về xong mình nhập qua bên hãng ấy thì nó còn rẻ hơn bên Trung Quốc nhiều thậm chí là giá Hùng mà sách tay bên Trung Quốc chưa tính lãi nó còn cao hơn giá hiện tại Hùng bán ra cho mọi người luôn đấy thì đôi này ờ, giá thị trường chung nó là 1 triệu ba thì phải 1 triệu 3 hay 1350 1 triệu 3 thì bên Hùng cũng đang khuyến mãi nói chung là giá hơn 1 triệu một chút thôi đấy mức giá rất là tốt và số lượng hàng về cũng không nhiều nên là nếu mà mọi người kết em nó thì nhắn tin hùng ngay nhé mẫu này ờ, hàng vừa về cái hùng nhập hùng cố gắng hùng ôm có bao tiền có có bao nhiêu đôi hùng phải cố gắng hùng ôm lấy hết đấy mọi người ạ vì mẫu này bán rất là chạy rất là hot đặc biệt mức giá nó cũng rất là tốt tầm giá đấy thì cũng ít đôi có thể địch lại đôi này thì xưa nay hùng bán về về độ bán chạy cũng như là về độ ngon của đôi giày đấy. rất là ngon luôn đấy năm trước ông bán mẫu này cực kỳ chạy nhá thậm chí có những khách mà mua mua rồi bây giờ lại tiếp hỏi mua tiếp mọi người rất đơn giản nhé nhá có vẻ hùng thấy có vẻ là hùng giới thiệu nó hơi lâu rồi mọi người nhỉ thì con này giới thiệu nhanh hơn còn mấy mẫu giày nữa tiếp theo giới thiệu mọi người mẫu giày à, à, vâng, mẫu này giới thiệu rồi này giới thiệu mẫu mọi người mẫu giày này cũng rất là hot được vừa rồi bên Hùng về nhưng hiện tại thì cũng chỉ còn mỗi size 42 và size 43 thôi 43 còn đúng một đôi và 42 cũng chỉ còn đúng ba đôi thôi đây 42 tại vì ờ, cái hôm trước nó hết sạch size mà size 42 bên hãng họ vẫn còn nên là Hùng ôm lấy gần chục đôi cơ đấy AITS 012 nhá đây cũng là một mẫu giày tầm cao với giá gốc cũng là 499 nhân dân tệ và đây ừ, cũng rất là ưng cái đôi này luôn đây ạ đôi giày màu đỏ đấy mặt đế thì nó cũng thiết kế trông cũng nói chung là nó cũng khá là tương tự với đôi 043 ờ, vàng trắng vừa rồi đấy mặt đế vẫn là non minh kinh vẫn là non minh kinh vẫn là cao su đồng màu chống mài mòn thì đôi này cũng đi cả sân thảm và sân bê tông đấy thì mọi người cùng ngắm với đôi giày đôi giày rất là đẹp đôi giày này thì nó cũng sử dụng cái công nghệ giảm chấn nó là cũng là Lighting Cloud thôi nha mọi người đấy, vẫn là Lighting Cloud giống đôi 043 ờ, kia rất là êm và lớp giảm chấn cũng rất là dày đấy và công nghệ chống lật đây gờ chống lật ở bên cạnh đây hơi bè ở bên cạnh này ra này đấy thì cũng giúp bảo vệ chúng ta khỏi bị lật cổ chân rồi chất liệu phía trên thì đôi giày này sử dụng ờ, phần lớn là chất liệu da nhưng mà chất liệu da rất xịn và rất là mềm ngoài ra thì nó có ép nhiệt biểu tượng ly đây trông rất là nổi bật ở điểm này điểm nhấn này các lỗ thông thoáng khí đây nha mọi người Đấy. ngoài ra thì ở phần mặt này thì nó chính cũng vẫn là công nghệ túp tip thì nó được thay bằng bên kia thì là miếng nhựa còn cái này sẽ là một lớp cao su non để khi chúng ta di chuyển mà chúng ta không may mài cái cạnh dày này thì thì nó sẽ bảo vệ được đôi giày đôi giày này thì form nó sẽ hơi ôm hơn so với so với đôi uh, ờ, 043 vàng trắng vừa rồi tuy nhiên thì nói chung là chân có hơi bè một chút thì vẫn đi được nhưng mà chân bè quá thì không đi được nha mọi người hơi bè chút thì đi được đấy đôi màu đỏ và kết hợp với màu hơi đỏ nâu màu hơi trầm xuống trông rất là đẹp đấy miếng gót cũng miếng nhựa gót trông cũng rất là xịn này. đẹp không mọi người đôi giày này thì ờ, giá gốc của nó 499 tệ cũng tương đương với khoảng 1750 đến 1 triệu 8 tùy tỷ giá mình nhân lên thì giá bán thị trường chung của nó bây giờ hình như là 135 1350 sao nhỉ? cao hơn 1 triệu 5 hay sao ấy đấy thì bên Hùng cũng chỉ có giá cũng cũng không <laughs> nhớ giá lắm nhưng mà giá rất ưu đãi hình như là một triệu hai trăm bao nhiêu hay là một triệu ờ một triệu hai trăm bao nhiêu ấy đấy thì giá này đang giá chung thì nó đang là một triệu rưỡi đấy thì bên hùng cũng chỉ một triệu hai hay một triệu hai trăm hai mươi gì đấy với cả tiền ship nữa nói chung là giá hùng báo từ nãy giờ là đều không có phí ship cho mọi người rất là đẹp đôi này thì chỉ còn size 42 và 43 thôi mọi người nhé các size khác cháy hàng không còn luôn ạ và giới thiệu đến mọi người um, đây một mẫu giày tầm trung cho nền sân bê tông mẫu giày này là mẫu giày rẻ nhất của, của ngày hôm nay tuy nhiên thì cũng chỉ còn lẻ size thôi mỗi size chỉ còn một hai đôi AITS 024 cũng là mẫu mới thôi đợt vừa rồi hùng về mẫu mới về mẫu nào cũng gần như là cũng hết hàng rồi đấy vì hàng về cũng không quá nhiều nên là đa phần khách quen nhắn tin thì Hùng cũng chủ yếu bán cho khách quen thôi nếu khách lạ Hùng cũng chưa kịp đăng bán cho khách lạ thì cũng đã bị hết hàng rồi đợt này mới về bổ sung đây giày màu xanh dương với chất liệu da bóng nha mọi người đế thì đế là đế cao su kép vẫn là công nghệ non minh kinh chống may mòn về đôi giày này thì đặc điểm đầu tiên hùng cầm lên là hùng thấy nó khá là nhẹ nhàng tuy nhiên ông thấy cái đế của đôi giày này nó sẽ mỏng hơn với cả đôi ờ, cầy chân bê tông là đôi 039 ờ, đôi đầu tiên mà Hùng giới thiệu thì đôi ờ, này đế có phần nó mỏng hơn một chút và Hùng cảm giác là phần chất liệu giảm chấn thì nó nó không đàn hồi nghĩa là độ nảy của nó không bằng đôi đầu tiên Đấy. Tuy nhiên ngược lại thì nó có một đặc điểm là nó nhẹ hơn nó nhẹ hơn về phần chất liệu cũng như phần giảm chấn này Hùng thấy rằng nó nhẹ hơn Đấy. đôi giày mặt đế như này thì mọi người cũng mặt đế này cũng là để thiết kế cho sân bê tông cho mọi người dĩ nhiên sân bê tông chơi được thì các mặt sân khác cũng chơi được đôi này thì giá gốc của nó là 339 tệ 339 tệ thì chắc nó có rơi khoảng đâu đó một triệu ba gì đấy khoảng một ba hai mươi gì đấy chị phải Đấy, 339 mà tỷ giá nó khoảng 3 3.600 3.700. Đấy thì nhân lên thì nó khoảng 1 triệu 3 giá gốc. Thì và giá bán chung thị trường hiện tại thì đang là 1 1 triệu. Giá bán thị trường à, giá bán theo hãng là 1050 nha mọi người. Giá bán à, chung là 1050 thì bên Hùng khuyến mãi nó chỉ hơn 800 000 thôi. Đấy, hơn 800 000 thôi. Đấy thì đây là mẫu rẻ nhất của bên Hùng chất liệu da bóng cũng rất là xịn mọi người không phải lo nó bị nổ da hay rụp da mọi người bảo hành ờ, giày bên hùng thì đều bảo hành một tháng hết đấy chất liệu da bóng này thì chúng ta lau chùi rất dễ dàng chỗ này thì nó làm lưới giúp thông thoáng khí này. mã tên đôi giày là LT01 LT01 training đấy, đôi giày này đeo ở chân mọi người sẽ cảm giác là nó khá là nhẹ nhàng khá là nhẹ độ êm thì trung bình mặt đế thì cũng tương đối là dày dặn giúp chúng ta có thể chơi được ở các nền sân có độ ma sát cao chất liệu da bóng Hùng cũng rất hiếm khi gặp Lining ờ, họ làm giày bằng chất liệu da bóng lâu lâu mới gặp một đôi đôi này đây đôi giày trông cũng rất đơn giản và đẹp đúng không mọi người chỉ hơn 800 nghìn thôi nha mức giá quá ưu đãi luôn ạ đôi này cũng lẻ sai thôi mọi người ạ mọi người ờ, thích thì mọi người nhắn tin cho Hùng Hùng báo còn sai nào thì Hùng báo sai đấy cho mọi người đấy hello mọi người bây giờ định ờ, giới thiệu đến mọi người thêm thôi tiện giới thiệu luôn mọi người thêm mấy mẫu này để cho mọi người thêm lựa chọn là có đủ các lựa chọn ba đôi giày này thì nó cùng một mã anh khác màu thì hùng sẽ giới thiệu đến mọi người ờ. giới thiệu mọi người đôi mã AITR021 nha Đây là mẫu giày cao cấp và đắt nhất của buổi ngày hôm nay Là giá gốc là 599 nhân dân tệ tương đương với khoảng 2 triệu 050 nghìn Thị trường ờ, Việt Nam hiện tại đang bán ờ, nó rơi vào 1 triệu 550 nghìn Đấy, mức giá 1 triệu 550 nghìn đây đôi giày của chúng ta đây đôi giày này thì hùng cũng mới lấy đi trước khi sea games nhưng mà sau sea games thì hùng một tuần hùng gọi là hùng quần nát cái sân nhà thi đấu tỉnh bắc giang thì giày của hùng nó bị dính đất bị bẩn phần màu trắng này nó bị vàng vàng đó mọi người đấy thì nói chung là đi màu trắng thì mình phải giữ được với hùng cứ chạy đi chạy lại lê lết ở sân nên là tính ra hôm đấy mình không nên lấy đôi giày này đi trước SEA Games sau SEA Games đi thì có phải ngon không bây giờ thấy hối hận quá anh em đôi giày rất là đẹp rất là ngon đặc điểm của đôi giày này thứ nhất là nó rất là nhẹ rất là nhẹ thứ hai là đây công nghệ đế công nghệ giảm chấn của nó cũng là Lightning Cloud đây, lớp Cloud cũng rất là dày dặn như mọi người từ phần trên đến phần dưới đấy công nghệ Lightning Cloud độ đàn hồi rất là cao rất là êm ngoài ra đây miếng nhựa miếng nhựa và cả đây nữa là công nghệ Pro Balock giúp ổn định mặt đế chống xoắn theo các chiều giúp hỗ trợ cho cả việc hấp thụ lực khi mà chúng ta tiếp đất cũng như là hỗ trợ lực bật cho khi chúng ta bật lên mặt đế thì thiết kế các danh cái thứ vẫn là để cho nó bám nền thôi Đấy, mặt đế thì cũng khá là dày dặn cũng có thể chơi cả sân thảm và sân bê tông nhưng vẫn là ưu tiên sân thảm hơn bởi vì một mẫu giày ngon và hơi đắt tiền như thế này thì chơi sân bê tông sẽ khá là sót đôi giày này thì uh, nó khá là ôm chân và phần mu ở phía trên này thì nó cũng không được cao lắm đại loại là những anh em nào mà chân bè hoặc là những anh em mu bàn chân chiều cao bàn chân thì mu bàn chân dày bàn chân mập ấy thì đôi đi đôi này sẽ không được nhưng mà nếu mà anh em nào form chân bình thường form chân gọn ấy, thì đi đôi này ôm chân rất là sướng Đấy. phần gót nó được thiết kế vuốt lên như này trông khá là bắt mắt Đấy. phần gót thì nó cũng rất là dày dặn giúp bảo vệ gót cho chúng ta Đấy. phần trên thì nó kết hợp rất là thời trang một nửa trắng một nửa đen mình rất là thích trông nó phong cách của cái mẫu này nó rất là trẻ trung đây nó kết hợp phần ờ, bên này thì nó là da bên bên này nó cũng là da lì màu trắng này công nghệ túp tip là bảo vệ mặt má dày đây phần da đây là đều là da lì hết phần này thì nó là lưới dệt nó là lưới lưới này thì giúp thông thoáng cũng như giúp giảm trọng lượng của đôi giày và đeo vào chân nó cũng dễ chịu nha mọi người đấy lưới đây đôi giày đôi giày đắt nhất của buổi ngày hôm nay trông rất đẹp rất thời trang thì đôi này giá gốc nó là 599 tệ khoảng hơn 2 triệu 2 triệu mốt thì giá thị trường đang là 1550 còn bên Hùng bán thì nếu đang có mức giá khuyến mãi cái màu này thì sẽ có mức giá là 1180 cho mọi người nhé phí ship 40.000 nữa quà tặng thì có hai cuốn cán vợt đấy ngoài đôi này ra thì hai màu còn lại của nó sẽ có mức giá khuyến mãi sâu hơn bởi vì Hùng đã săn được một chương trình khuyến mãi dù sao thì cái màu này uh, nó bán chạy ấy, nên là bên hãng họ khuyến mãi ít còn hai màu còn lại đây một màu là màu trắng bạch mã hoàng tử anh em nào nếu mà giữ được gọi là giữ được giày ấy mà không bị bẩn ấy thì đi màu trắng này lên chân rất là đẹp hôm trước à đúng rồi quên nói mọi người hôm trước sea game các vận động viên sea game đi đi hai mẫu giày này rất là nhiều như hai màu này mọi người màu này hùng thấy có 3 vận động viên đi luôn màu này thì hùng thấy một vận động viên đi này. sea games nha vừa rồi nha mọi người vận động viên của singapore với cả indo nha mọi người Hùng nhớ là có hai nước đi hình như là Indo và Singapore thì phải hay là hay là Thái Lan nhỉ? Hình như là Indo và Singapore họ có đi giày Lining và chính xác là hai mũ giày này luôn đấy đấy thì màu trắng này có một tay vượt đi còn màu trắng đen kia thì có một tay vượt nữ đi và hai tay vượt nam đi mình rất là để ý vì hùng bán giày mà đấy thì màu trắng cái đôi này gần như màu trắng hết mặt đế thì nó được sơn màu xanh đấy, màu xanh phần này cũng màu xanh này vẫn là đôi vừa rồi nên hùng không giới thiệu lại nhá giày này rất là nhẹ và êm đây cũng là chống lật đây bè ra này bè ra phần cạnh này, này. nó phần cạnh này bè nhưng phía phía trên này nó vẫn ôm nên là anh em chân bè không đi được và chân giày mu cũng không đi được đôi giày này hùng thấy rất đẹp và bán rất tự tin có tuy nhiên có một điều mà hùng thấy hơi chùn một chút đấy là vì cái form giày này nó hơi kỵ chân đấy giày này nó lại hơi bị kỵ chân nên là có một một số khách hàng phải đổi phải đổi sai đấy màu này thì rẻ hơn 100 nghìn cho mọi người đấy bên Hùng săn được mức giá tốt khuyến mai chỉ có 10 1080 thôi thêm 40 nghìn ship chỉ có 1120 thôi giá gốc của nó tận 2 triệu 050 2 triệu mốt cơ giá bán thị trường chung thì cũng là 1550 Nói chung đây cũng là mức giá tốt nhất mà Hùng có thể gửi đến mọi người rồi Và mẫu giày này thì cũng Hùng cũng chỉ bán nốt đợt này là hết cũng không thể nhập được nữa Cũng không có mức giá như này cho mọi người nữa đâu Đấy thì nó có màu màu trắng nhỉ thì uh, ngoài ra thì một số các anh uh, gọi là những cái màu trẻ như này thì có thể là các anh tầm trung trung tuổi thì không hợp nhưng mà sẽ có màu này có thể các anh ờ, tầm tuổi nhiều tuổi hơn mình nghĩ là sẽ là hợp ừ, không nghĩ thế đây màu còn lại thì nó là màu đỏ nó đỏ hơi tươi nhưng mà cái màu nó lên livestream nó hùng thấy nó hơi bị đỏ quá nhưng màu thực tế của nó thì nó cũng không đến mức đỏ như thế này đây cũng vẫn là mẫu đấy màu đỏ 100% đỏ luôn kỵ những anh em chân bè ngang và anh em chân mu dày nhá còn nếu mà anh em mui bàn chân dày thì đeo đến phần này nó sẽ hơi bị kích ở phần trên này này đấy bởi vì cái cái lưỡi gà này nó lưỡi gà này nó kiểu nó may liền luôn còn nó không may rời đây nó may liền liền luôn mọi người nó may liền vào trong luôn đôi giày này đi nói chung là đi sướng cũng đẹp nữa không phải nói là đôi này cũng rất là thiết kế rất là bắt mắt rất là đẹp và đi cũng rất là sướng tuy nhiên nó hơi kỵ những em chân đấy chân bè Đuôi này thì khuyến mãi giá gốc 599 tệ 2 triệu mốt Giá thị trường chung 1550 bên Hùng khuyến mãi chỉ 1080 thôi Thực ra Hùng cũng không muốn nói giá ở đây mà thôi tại vì cũng bán sắp hết rồi Bên vừa cũng đợt cũng ờ, săn được ít khuyến mãi của bên hãng nên mới bán được mức giá này cho mọi người Đấy cái màu đen trắng này thì đắt hơn 100 nghìn này Đấy còn màu trắng Màu trắng và màu đỏ này Màu trắng và màu đỏ này thì uh, rẻ hơn 100 mình chỉ có 1080 thôi ship 40 nữa Tuy nhiên thì nói chung là lẻ sai mọi người không phải là sai gì cũng có đâu nên là anh em anh em kết màu nào thì cứ nhắn nếu mà có thì Hùng sẽ báo có còn hết thì anh em có thể cân nhắc đổi sang màu khác nói chung hàng đợt này nó về nhá Hùng cảm giác là bán nó rất là rất là chạy nhưng mà hàng về cũng không được nhiều mọi người cảm giác ừ, có nghĩa là cứ về vài hôm một tuần là hết bố hàng rồi Đấy, chỉ còn lẻ lẻ sai này em cần mua giày thì uh, em cần mua giày thì nhắn tin cho hùng nhá cái này cái này uh, bị bụi bụi à? bụi lau đi là được đấy cảm ơn mọi người và hôm nay hùng cũng chỉ giới thiệu đến đấy thôi còn nếu mà mọi người uh, mọi người thích uh, chơi live stream không nào giờ cũng muộn muộn rồi để hùng xem mấy giờ rồi bây giờ cũng hơn 10 giờ nhưng mà nói chung cũng chưa muộn mấy có ai thích uh, chơi live stream thì hùng sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ cho mọi người chơi nào có ai muốn chơi mini ờ, comment comment chữ chơi xem nào comment chơi mini game nào mọi người comment là chơi mini game nào để uh, nói chung là mọi người uh, muốn chơi mọi người comment chơi mini game và giúp Hùng chia sẻ livestream nha bao giờ được 50 người thì chơi chứ có hai chục người ít quá ok em cảm ơn anh Long Ca rất nhiều mọi người chơi mini game nhá rồi trước tiên giới thiệu một số phần quà cho anh em phấn khởi rồi chúng ta cùng vào chơi mini game và rất là mong mọi người giúp mình chia sẻ livestream nhá mọi người chia sẻ livestream để lên 50 người nào Ok, phần quà ngày hôm nay thì sẽ là quà tặng đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là một hộp 20 chiếc cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Đây là một loại cuốn cán đặc biệt, một loại cuốn cán độc. Độc nhất chỉ bên Hùng mới có, nó không có thương hiệu gì hết nhưng mà rất là thích hợp cho anh em bị mồ hôi tay trơn tuột vợt. Bản thân Hùng thì cũng chỉ dùng được hai loại, một là Junex xịn, hai là cái loại này. Không thương hiệu nha mọi người, mọi người nhìn băng dính không thấy có chữ gì nhá không phải hàng nhái thương hiệu gì hết Đấy. cái loại này thì rất phù hợp cho anh em hay bị trơn tuột vượt ra mồ hôi tay thì à, sẽ và nó cũng chỉ có hai màu thôi hai màu là màu vàng và màu xanh dương thì quà tặng đầu tiên nó sẽ là một hộp 20 chiếc cuốn cán này Đấy. mọi người nếu không thích cuốn cán này thì mọi người ok cảm ơn anh ship còi chơi thôi thì phần quà tiếp theo sẽ là hai đôi tất linen loại uh, gọi loại dày loại hơi dày không quá dày nói chung là đeo tầm tất này là một cái sướng nhất cổ lửng đấy hai đôi tất linen đen và xanh đen trắng và xanh trắng trị giá 100 nghìn đấy phần quà thứ hai nhá mọi người có thể chọn một trong những phần quà mọi người ờ, muốn Phần quà thứ ba sẽ là một đôi bó bắp chân cao cấp. Đây đôi bó bắp chân giúp chống căng cơ và chuột rút cũng như là giúp tăng tốc độ di chuyển nhé. Sản phẩm này ờ, được các tay vợt phong trào và chuyên nghiệp rất thích sử dụng này. Đây bó bắp chân. Đấy. Chất liệu rất là xịn, có độ đàn hồi tốt, chống rão tốt và đây lộn ngọc trong đây nó chỉ ở một bên chân. Đây ạ rất là xịn cái này nó ít bị sờn nó rất, rất khó bị sờn chỉ khi chúng ta bị móc vào cái gì đấy và nó rất gần như là không bị dão hùng dùng hùng dùng hơn một năm nay rồi vẫn ngon không bị dão và ở phần phía trên này nó có các hạt silicon các hạt silicon màu đen thì nó giúp bám bám vào phần trên giúp chống trượt đấy mọi người đấy. thì một đôi bó bắp chân này nó là 100 bó bắp chân cao cấp là 180 trị giá 180 000 cho mọi người đấy tùy mọi người thích món quà gì thì tí nữa chơi mi game mọi người có quyền được lựa chọn món quà cho mình sao cho phù hợp hùng giới thiệu nhiều món quà bởi vì không biết mọi người thích cái gì nên cho mọi người nhiều lựa chọn tiếp theo nữa là một đôi bó khỉu tay trị giá 120 nghìn một đôi bó khỉu tay đến từ thương hiệu outline bó bắp kia cũng là đến từ outline đây thì bó khỉu đây chất liệu của cái bó khỉu này cũng gần tương tự với bó bắp cao cấp vừa rồi chất liệu rất là lì khó bị dao đàn hồi tốt khó bị dao và cũng không bị sờn ở phía trong nó cũng có một đây lộn cho mọi người xem hàng rất là xịn nha online là thương hiệu về thiết bị bảo vệ, vệ nổi tiếng thế giới luôn đấy mọi người đấy, mức giá nó rất là bình dân mà chất lượng lại rất là tốt đây chất liệu phía trong khá là xịn này và cũng là công nghệ silicon này hai đường silicon chạy theo song song này. Đấy. giúp uh, chống trượt rồi tiếp theo món quà thứ ba đây là sản phẩm có thể nói là thiết bị bảo vệ bán chạy nhất của bên shop hùng luôn đây là một chiếc bó gối ba đai cao cấp hỗ trợ rất nhiều cho anh em chơi thể thao các môn thể thao liên quan đến chạy Hùng thì hôm nào đánh cầu Hùng cũng đeo cái này hết đấy đây một gối ba đai loại này bó rất là chắc chắn cũng như trợ lực rất nhiều cho đầu gối của chúng ta rất thích hợp cho các môn thể thao liên quan đến chân ví dụ như chạy bộ đá bóng hay là cầu lông bóng truyền bóng rổ đấy đây thì cái bó gối này nó có một cái vòng tròn silicon ở giữa để tì vào bánh chè này Hùng rất đánh cầu Hùng rất hay thích bay người Hùng rất tự tin bay người bởi vì đeo cái bó gối này thì có cái có cái này nó nó đỡ cho đầu gối mình rồi đấy tiếp theo là hai đường silicon chạy song song trên hai đường silicon chạy song song dưới giúp cho uh, chống trượt ba đai giúp cố định này ba đai và thậm chí là hai cái đai trên hai đai dưới mỗi đai sẽ có hai miếng băng dính một miếng đây và một miếng trên đầu này để giúp giữ bà dán rất là chắc chắn nhá. các cái sản phẩm khác trên thị trường thậm chí những cái sản phẩm mình đã dùng qua trước kia ấy, thì nó hay có một đặc điểm là chạy nhiều khi là cuốn vào xong nó bị lại bị tuột nó kiểu bị lệch đi mọi người ạ rất khó chịu nhưng loại này thì không bao giờ bị như thế Đấy. tiếp theo nữa là đây mỗi bên nó có hai thanh lò xo tổng cộng 4 thanh lò xo giúp trợ lực này. đấy thì khi chúng ta bó vào nó trợ lực cho chúng ta rất nhiều nhưng anh em nào đầu gối mà bị yếu hay chân bước về mà không bước lên mà bước sải rộng chân mà không kiểu không ờ, trở về được không đủ lực trở về thì đeo bó gối này cũng sẽ rất là chắc chân giúp chúng ta trở về tốt hơn ngoài ra thì có một số người là bị gặp vấn đề chấn thương sau mổ dây chằng hay là uh, muốn phục hồi muốn bắt đầu tập cho chân đi lại cũng như di chuyển thì họ cũng hay mua sản phẩm này của bên Hùng Đấy. ba đai cái này trị giá 150.000 bình thường thực ra mọi người cứ nghĩ bình thường mọi người nếu mà mọi người mua được một cái bó gối mà ngon và chất lượng như này ít nhất là mọi người phải bỏ ra tầm khoảng trên 200 nghìn 200 rưỡi, 300 nghìn mua được một cái như này bên Hùng chỉ bán có 150 nghìn một chiếc rất là ngon luôn Nói chung cái này Hùng bán nhiều năm nay rồi và khách thì cứ mua đi mua lại nhiều lần nhưng có những khách họ giới thiệu cho bạn bè họ mua cả câu bộ đến cả mười mấy cái chứ đấy cái sản phẩm này bên Hùng cứ về liên tục về liên tục đấy, thì lại hết hàng cái bó gối này nó rất là thông dụng cho anh em sử dụng đấy thì à, à xem nào còn món quà gì phù hợp à, tiếp đi còn món quà cuối cùng của ngày hôm nay ông muốn giới thiệu đến mọi người là để cho mọi người có thêm lựa chọn đây là một chiếc bó củ chân áo lai cao cấp bằng chất liệu carbon vải kết hợp với carbon cốt tông kết hợp với carbon đây carbon này cái loại này có ưu điểm là một là bó rất chắc chắn hai là ít bị dao ba là độ bền tốt bốn là nó có độ mỏng nó mỏng chỉ 1 mm thôi nên đeo sẽ không bị cụm chân đặc điểm ưu điểm thứ năm của nó là đeo và sẽ cảm giác nó ít có cảm giác bị thít chân và tụ máu gây tê chân khó chịu đấy đây là cũng là loại sản phẩm về bó cổ chân mà Hùng khuyến khích mọi người dùng nhất thì sản phẩm này có giá trị là 100 nghìn trên một chiếc đấy món quà tiếp theo đây nguyên liệu carbon đây đấy anh em nào muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng gửi video hướng dẫn thì các sản phẩm bên Hùng thì đều có video review video hướng dẫn hết rồi Đấy. thì đó là các món quà của buổi hôm nay thì Hùng xin uh, liệt kê lại các món quà để cho những ai mới vào được biết đó là một chiếc thôi một chiếc ờ, bó cổ chân thì giá 100 nghìn hai đôi tất Lenin thì giá 100 nghìn sản phẩm ờ, đắt tiền hơn có thể sẽ nhiều anh em sẽ lựa chọn đó là một chiếc bó gối ba đai cao cấp đến từ thương hiệu Outline trị giá 150.000 một đôi bó kiểu tay đến từ thương hiệu Outline trị giá 120.000 hoặc là sản phẩm ờ, đắt tiền nhất à cũng không phải đắt nhất 180.000 một đôi bó bắp chân cao cấp và đắt tiền nhất là 20 chiếc cuốn cán chống trơn có hai màu xanh vàng mọi người lựa chọn cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay chân tuột vợt nói chung loại này hàng độc chỉ có bên hùng mới có và hùng nói thẳng với mọi người hùng dùng cái này hùng rất ưng và nó hợp với hùng cũng như là rất là nhiều khách hàng đã mua rồi và nói chung là họ cứ mua đi mua lại thôi họ dùng quen rồi mua đi mua lại thôi nếu anh em nào mà trơn tuột vợt mà chưa tìm được cái loại nào phù hợp thì có thể thử loại này bên Hùng nhìn trông nó hết sức bình dân trông không được ngon lắm nhưng thực ra dùng cảm giác nó rất là sướng bám tay mút tay dùng rất là thích nhá nhiều khách hàng có một số khách hàng kiểu khó tính kiểu nhìn đến lúc nhận hàng nhìn kiểu nhìn kiểu về bề ngoài của sản phẩm mới đầu thì nhiều khi chê nhưng mà sau đến lúc dùng thành ra rất là ưng nhưng mà cái quần cá này nó lại có một đặc điểm nó gọi là một hạn chế của nó một chút là nó sẽ hơi bị ngắn hơn ờ, các cái loại cuốn cán khác mất khoảng tầm 5 phân mọi người nên là 3 3 đến 5 phân nên là cuốn nó sẽ nếu mà anh em nào cuốn kiểu ship gần nhau thì nó sẽ có thể là bị thiếu ở phần cuối gọi là nó sẽ không ngập được cán vợt nhưng riêng bản thân hùng cuốn thì hùng cuốn luôn đủ bởi vì hùng biết cách cuốn hùng biết san nó ra đây ví dụ này như vợt của Hùng đây tuy nó mọi người bảo nó ngắn nhưng mà đây mọi người có thể nhìn thấy là Hùng vẫn cuốn đủ hoàn toàn cuốn đủ nó thì mọi người phải san san ra mọi người cuốn ship nhau thì nó sẽ bị thiếu nhé mọi người nói chung là mua về khác biết cuốn sao cho đủ hết Đấy, mới đầu cuốn thiếu thì cứ cuốn ờ, gọi là cách cách ra một chút thực ra nếu mọi người cuốn sát quá nhiều khi cầm nó không bám bằng cái việc mọi người cuốn san san thôi Đấy. thì ông phải nói rõ là cái này nó sẽ ngắn hơn các loại cuốn khác một chút nhưng mà đa phần anh em mua của bên Hùng thì đều thích nghi hết rồi đều biết hết rồi mọi người đều quen với việc cái cuốn này nó ngắn hơn cuốn khác một chút rồi nên là không không vấn đề gì hết cuốn này dùng Hùng phải nói một cái à một Hùng phải giải đáp một điều nữa là cái cuốn cá này của bên Hùng ấy thì nó không thể nào mà có thể bằng được cái cuốn Zonex xịn được Hùng phải nói thẳng như thế nên là đừng có anh em nào hỏi là cuốn này có ngon bằng cuốn Zonex xịn hay không Hùng phải khẳng định là trên thị trường này không có bất cứ loại cuốn cá nào có thể ngon bằng cuốn Zonex xịn Hùng khẳng định là như thế thậm chí là cuốn Li Ninh cũng không ngon không cảm giác không bám không không ngon bằng cuốn Zonic xịn về độ bám đấy nhưng mà cái cuốn cán này của bên Hùng ấy nó cũng có những cái tính năng có nghĩa là nó có thể giải quyết được cái vấn đề về chân tuột vợt cho mọi người đấy. nó không thể ngon bằng cuốn Rolex được nhưng mà nó có thể so sánh với bất cứ các loại cuốn Hùng này với bản thân Hùng nó Hùng dùng cái này ưng hơn bất cứ loại cuốn cán nào khác ngoài cuốn Rolex đấy và chính bởi vì Hùng rất là ưng nó có nghĩa là hùng ờ, đã dùng trải nghiệm mà hùng thấy hài lòng với nó nên là hùng mới bán chứ không phải là bán vì lợi nhuận nữa mà hùng phải dùng hùng ưng hùng mới bán cho mọi người anh em nào mà đã dùng bên cái loại này bên hùng rồi thì cứ cứ đặt mua đều đều thôi bình thường hàng về hùng cũng có đăng mấy đâu lúc nào hiểu hàng đợt vừa rồi dịch trước các thứ bây giờ mới bắt đầu kiểu thông thông thì hùng mới nhập được nhiều chứ trước cũng chỉ nhập được khoảng hơn nghìn cái hai nghìn cái thì khách quen các thứ họ lấy cũng gần như là cũng hết rồi nên là Hùng cũng ít khi đăng còn dư một ít thì Hùng đăng bài bán cho thêm những khách mới chứ còn khách quen thì họ vẫn dùng rất là nhiều rồi Hùng bán cái sản phẩm này không phải bây giờ mới bán hay là vừa một vài tháng vừa rồi mới bán mà Hùng đã bán nó 5 năm nay rồi mọi người ạ bốn năm nay bốn năm nay từ 20 à, 5 năm mới chứ từ 2017 Hùng đã bắt đầu có nghĩa sản phẩm này Hùng nhập về Hùng dùng thôi và Hùng tặng cho khách thôi thì từ 217 rồi đến 218 Hùng bắt đầu dùng cái cuốn cá này Hùng bắt bắt đầu bán cuốn cá này rồi. đấy thì anh em nào và Hùng dùng nó suốt từ ngày đấy đến bây giờ ngày xưa toàn dùng Rolex xịn này nhưng mà bây giờ dùng cuốn này hợp rồi thì tiết kiệm được bao tiền đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chơi mini game nhá mẹ mình gọi là mình gì nhỉ mình đam mê cái sản phẩm của mình quá nên là nãy giờ giới thiệu hơi nhiều bây giờ cho mọi người chơi mini game anh em nào chọn được quà cho mình chưa thì bây giờ hùng sẽ lấy ví một tờ tiền thì để chơi mini game thôi mà ai ờ? ok lấy tờ 500 nghìn hùng phát hiện lấy tờ 500 nghìn thì thường khó đoán ok trên tay hùng thì đang ờ, cầm tờ 500 nghìn hùng đang cầm tờ 500 nghìn và mọi người chỉ cần ờ, Ok anh Hà Vũ cuốn này bên em rẻ lắm chưa trung bình nếu mà mua lẻ thì chưa cũng chỉ có 10.000 một chiếc thôi mà Mua cả hộp thì giá tính ra có 8.000 một chiếc thôi mọi người Đấy, nhưng mà nói chung là khách hàng lần đầu tiên mua Hùng vẫn khuyến khích là mua lấy số lượng ít trải nghiệm trước Ưng ừ, Sau này lấy nhiều sau, không vấn đề gì cả Tại vì không phải nó có thể thích hợp phù hợp với tất cả mọi người đó thế là bên hùng ngoài cái loại cuốn đấy ra bên hùng còn bán thêm một loại cuốn cán mới cơ ngoài cuốn cán đấy ra thì bên hùng có cả loại mới nhưng loại mới đang bị hết hàng thì loại mới này nếu mà anh em nào không dùng hợp cái loại hùng vừa giới thiệu thì lại thường dùng hợp loại này nói chung một sản phẩm thì không thể hài lòng không thể hợp với tất cả mọi người nên hùng vẫn khuyến khích là mọi người nên ờ, mua lần đầu dùng thì lên mua số lượng ít dùng thử trải nghiệm trước và ưng thì sau này mua nhiều sau ngoài cái loại đấy thì bên hùng có loại mới thì hùng lại phát hiện ra là anh em không dùng được loại kia chuyển sang loại mới dùng lại rất là hợp lại rất là khen nên là hùng bán song song hai loại nhá nhưng còn về bản thân hùng thì hùng lại thấy dùng thích dùng loại cũ hơn tức là loại hùng vừa giới thiệu hơn đấy bản thân hùng thì hùng lại thích cái loại đấy hơn bây giờ chúng ta chơi mini game quà tặng thì ờ, hùng đã giới thiệu đến mọi người rồi mọi người thích món quà nào đó thì chỉ cần comment thôi và trước tiên thì yêu cầu thứ nhất là mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này uh, hai lần nữa một lần lên uh, trang cá nhân và một lần lên uh, một nhóm cầu lông nào đó chợ cầu lông hay là vượt cầu lông hay là chợ đồ cầu lông hay là nói chung là đại loại là một nhóm về cầu lông cũng uh, coi như là mọi người giúp Hùng giới thiệu những cái sản phẩm chất lượng những cái chương trình khuyến mãi đến những anh em lông thủ khác để mọi người mua được những sản phẩm chất lượng chính hãng với giá rẻ đó cũng rất là mong mọi người giúp Hùng cái đấy thì Hùng cũng chỉ yêu cầu mọi người và chia sẻ có hai lần thôi ở chế độ công khai cho mọi người yêu cầu đầu tiên để mọi người chúng mini game thì mọi người hãy giúp Hùng là chia sẻ ở chế độ công khai chia sẻ ở chế độ chia sẻ ở chế độ công khai hai lần một lần lên trang cá nhân một lần lên một nhóm cầu lông nào đó ở chế độ công khai nhá không yêu cầu nhiều và công việc thứ hai là mọi người hãy comment mọi người hãy comment mọi người phải hoàn thành điều thứ nhất là chia sẻ ít nhất hai lần nhưng nếu ai nhiệt tình thì rất mong mọi người có thể chia sẻ thêm cho Hùng nhưng Hùng không muốn gây khó chịu không muốn ép buộc mọi người phải chia sẻ nhiều đấy tùy tâm mọi người thôi chia sẻ cho Hùng hai lần còn nếu ai được thì hãy giúp Hùng chia sẻ thêm để livestream này để những người khác những ờ, lông thủ khác để họ mua được những sản phẩm chất lượng ờ, với giá rẻ đấy thì không phải mua hàng nhái hàng giả ở ngoài kia xong rồi lại cuối cùng lại thành ra tội đấy thì đây trên tay Hùng là tờ 500 nghìn mọi người chỉ cần comment cái món quà mọi người muốn nhận được kèm một số có hai chữ số ai là người comment đúng đầu tiên thì sẽ giành chiến thắng trong mini game này và nhận được quà tặng đấy và bây giờ chính thức bắt đầu nhá chính thức bắt đầu nhá mỗi người Hùng sẽ cho mọi người được comment hai con số không phải một con số mà là hai con số nhá mỗi người được comment hai con số mọi người bắt đầu nào mọi người có thể comment là cuốn cán chống trơn kèm con số có hai chữ số ở đằng sau cách kèm con số có hai chữ số hoặc là bó khỉu tay kèm con số hai có hai chữ số hay là bó gối ba đai kèm hai chữ số hai số trùng với tờ tiền này đấy ai comment đúng đầu tiên thì Hùng sẽ gọi tên và Hùng sẽ công bố người chiến thắng nhá Ok xin chào à, thằng em Dương Bình Quân nhé vào chơi mini game nhận quà nó em người comment con số có hai chữ số nào đấy hoặc là bó bắp chân cao cấp <laughs> cách ra hoặc là bó cổ chân hay là bó khỉu tay hay là tất ly ninh kèm con số có hai chữ số cho mọi người mọi người comment đi nào anh đang dùng vợt ly ninh em ơi à, thôi anh em đang hỏi thì hùng xin giới thiệu luôn đây hai con vợt hùng sử dụng con thứ nhất là vợt ờ, uh, 6000 control control cây vợt uh, ờ, 79 cộng trừ 3 gam đây là cây vợt uh, có thể nói là đánh khá là toàn diện thiên hướng về điều cầu Đấy, thiên hướng về điều cầu điều cầu rất là chính xác phòng thủ cũng thấy rất là ok đập gõ cái thứ cũng rất là tốt đấy thì đây là cây vợt về kiểu về, hơi về chuyên đánh đôi hùng hay dùng để đánh đôi đấy. còn đây là cây uh, Aeronat 4000C Combat cây này thì là một cây vợt 3U 87 cộng trừ 2 gam Ờ, chuyên công nặng đầu điểm cân bằng tận 310 hay là 314 cái 310 đấy nặng đầu đũa dài đầu nặng chuyên vào tấn công Hùng hay dùng cây này để đánh đơn hoặc là đánh đôi khi nào mà Hùng khỏe cây này công lại rất là sướng đánh đôi hoặc đánh đơn đều ok nhưng mà về quả thủ trong đôi thì nó sẽ hơi bị đuối một chút nên là Hùng hay thường dùng nó để để đánh à, đơn cho mọi người mọi người không chơi mini game à <laughs> chả thấy ai comment gì hay là nó bị ẩn hello mọi người mọi người có chơi mini game không ạ mọi người chơi thì mọi người hãy comment mọi người được phép comment hai lần comment tên món quà mọi người muốn nhận được kèm một con số có hai chữ số sao nãy giờ không thấy ai comment thế nhỉ mọi người à, đang xem mùng giới thiệu vợt mải mê quá quên chơi mini game à Ok, hãy cho Hùng xem những ờ, comment đầu tiên nào anh em mà không ờ, không lấy quà là hôm nay Hùng lại chả mất gì nhá. Hôm nay định tặng quà cho anh em mà anh em không chơi là Hùng lại giữ được quà rồi. Hay là nó bị lỗi gì mà không hiện comment của mọi người nhỉ? Đấy thì ờ, anh em nào có trình độ khá thì nên chơi cây này. Nếu thích tấn công và trình độ khá thì nên chơi cây này. Cây này đánh công rất là sướng Đánh rất là có lực, phong đập rất là thích Cây này Hùng chuyên dùng để đánh đơn Đánh đôi thì thỉnh thoảng Ngày trước thì Hùng cũng vẫn dùng nó để đánh đôi Nhưng mà từ khi Hùng sắm cây ờ, control này thì Cây này nó nhẹ nhàng hơn Đánh đôi nó linh hoạt và nhẹ nhàng hơn Trong in control con này bên Hùng thì Đợt vừa rồi cũng chắc hẳn anh em theo dõi kênh của Hùng thì cũng biết là Hùng ờ, bán cây này ừ, tháng vừa qua bán rất là nhiều hiện tại <laughs> đang hết hàng đang cháy hàng em ạ <laughs> cây 4000C này thì phải nói cháy hàng rất là lâu rồi và vừa mới có lại nên anh em nào thích cây 4000C này anh em nào trình độ khá thích tấn công cây này cũng chỉ dưới 2 triệu thôi à. cả hai cây đều dưới 2 triệu thích tấn công thích vượt nặng đầu tấn công phong đập Đấy. Rồi, kiểu thích đánh đơn thì cũng chọn cái này rất là hợp lý cái này ông đánh cũng rất là thích nha 6.000 con chôn nhỉ nhẹ nhàng Ok ngày trước anh chia sẻ với em là bị đau tay có khi chuyển qua 6.000 con chôn nhỉ nhẹ nhàng Vâng anh ơi 6.000 con chôn nhẹ nhàng dễ chơi mà lại đang bị hết hàng hết hàng mất rồi anh ạ em vừa rồi em nhập là nhập 15 cây mà bán hết sạch rồi bây giờ muốn nhập thêm không còn nữa bên hãng họ lại cháy hàng mất rồi mình nhập hơi ít nhập có 15 cây hết bố rồi. À? mọi người thấy hùng ít đang ít bán nhưng hùng toàn bán cho khách quen anh em ạ đợt này cũng không ham khách mới khách mới giờ nhiều thằng mất dậy lắm <laughs> toàn bom hàng linh tinh nhiều khi mình chả hiểu sao nó bom hàng của mình <laughs> dạo này kiểu bắt đầu có mấy trang thương mại điện tử bắt đầu mua sắm các thứ người ta mua sắm người ta thiếu cái ý thức trách nhiệm gì mình thấy shopee shopee là bên hùng thì bị hoàn ít nhưng mà nhiều các shop khác nhiều bên khác bị hoàn hàng rất là nhiều bị hoàn hàng toàn kiểu người ta người ta kiểu người ta có quyền nhiều khi người ta đặt người ta trả mở hàng ra xem hàng đến người ta còn trả thèm nhận luôn hoặc người ta nói thẳng thừng hết tiền rồi chẳng hạn nhiều trường hợp như thế lắm nói chung là dạo này bán hàng nhiều khi ức chế thỉnh thoảng gặp mấy trường hợp kiểu như thế rất là bùng mình xong rồi có đôi giày keo keo không phải nói là nó đã đẹp ơi là đẹp rồi nó chỉ có thừa chút keo ra thôi nó thừa chút keo nó thừa ra ừ, lên trên một chút thôi ờ, nó chỉ gọi là hơi màng màng một chút mà khách lại kêu giày bong keo thì mình chịu luôn thừa keo như thế nhiều khi nó còn còn còn bền hơn cả những cái đôi keo bình thường khách nhiều khách khó tính kiểu nó không muốn mua nó nó bùng hàng mình <laughs> nhiều khi rất là bực mình nên là hùng giờ hùng cũng chả ham khách mới khách cũ hùng rất là nhiều xưa nay rất là nhiều anh em có những khách hàng mua hàng liên tục ủng hộ mình cũng không hàm hố mấy khách hàng mới nên là à, có ai biết thì mua thôi nói thật mình chỉ muốn bán hàng những người biết về mình còn những người lạ lạ đâu đâu kiểu shopee bây giờ nó cứ kiểu quen kiểu bùng hàng thành ra người ta quen với việc thiếu trách nhiệm vì điện ship hàng thì cứ alo gọi điện nó tắt máy hoặc nó chặn số hoặc là nó nó kêu nó nói thẳng luôn <laughs> nó không có tiền nó hết tiền kiểu thế người ta có nghĩa là nó cứ đặt bữa bạ đại đi mà nhiều người đặt hàng thiếu trách nhiệm lắm Có mọi người không chơi mini game thật à? Chả có ai comment chơi luôn đâu. Hùng chưa thấy một comment nào luôn đấy thôi hôm nay mọi người không chơi mini game thì để hùng phần quà để hôm sau vậy ảo thế nhở anh em thương hùng không muốn lấy quà từ hùng à chắc mọi người thương hùng sợ chơi mini game lấy hết quà hùng rồi <laughs> thôi cứ coi như là như thế đi thì à đây rồi bây giờ mới thấy anh long ca comment này có mỗi anh Long Ca chơi mini game với em thế à <laughs> ôi mọi người không chơi rồi xem có ai chơi nào có ai căm mượn khách cũ này ok hello anh Bùi Anh Vũ nha ok phổ biến lại mini game cho anh em nhá ờ, bước thứ nhất là chia sẻ livestream này hai lần thôi một lần lên um, trang cá nhân và một lần lên hội nhóm cầu lông nào đấy ví dụ như chợ cầu lông hay là chợ đồ cầu lông hay là vượt cầu lông hay gì đấy đấy đại loại là hai lần thôi còn nếu anh em nào nhiệt tình yêu quý hùng thì có thể giúp hùng chia sẻ thêm và bước thứ hai là mọi người chỉ cần comment món quà mọi người muốn nhận được và cách ra viết một con số may mắn có hai chữ số nếu mà nói trùng với tờ tiền hùng đang cầm trên tay này thì uh, mọi người sẽ ờ, trúng quà thôi thế thôi ạ rất đơn giản đấy còn nếu mà mọi người không muốn chơi thì cũng không sao <laughs> hùng lại không mất quà Hello anh Khuê Nguyễn AITR013 Soi 43 đôi đấy của bên em ờ, nó hết một thời gian rồi bên hãng thì được tới có chắc tầm khoảng vài hôm nữa vài hôm nữa đến khoảng tuần nữa thì sẽ có đuôi đấy về thêm anh ạ anh Khôi Nguyễn nhá ITR013 màu trắng đúng không anh màu trắng ờ, pha chút màu chuối đúng không ạ đôi này đúng không ạ giờ em còn mỗi size 395 thôi anh ạ 013 đúng không anh mẫu giày cầy sân bê tông màu trắng ờ, nói chung là nhiều khi Hùng cũng không thích nhập màu trắng lắm có đôi này kiểu đẹp đẹp thứ thì Hùng nhập chơi chưa màu trắng nó kiểu nó hơi bẩn ấy, nên là nhiều khi mình cũng ờ, không thích nhập lắm nhưng anh em thích thì cái đôi này còn mỗi ba chín năm nữa ôi rồi ôi không có ai chơi luôn ok em cảm ơn ờ, anh người đẹp phố mới nha công nhận là lâu lắm rồi em không live stream luôn đấy mọi người ạ thì bắt đầu từ hôm nay live stream lại nha Đợt vừa rồi lâu không live chim ngại quá Cuốn cáo 52 18 Đấy, Mọi người không comment kiểu liền liền thế nhá Comment thành hai comment đi ạ Bố gối ba đai 26 Mọi người vẫn chưa đúng nhá Mọi người được comment hai lần Số 22 vượt đi anh ơi thôi chịu <laughs> vợt thì chịu tặng xong vợt nữa vẫn quân tuyên bố phá sản luôn do <laughs> này đang nghèo quá mọi người ạ đang nghèo quá đây tài sản chủ yếu là có mấy cây vợt này thôi mà anh em chơi mini game xin luôn vợt của hùng thì chết không có vợt mà đánh nữa <laughs> ok cho mọi người xem là comment đến 10 lần rồi bác không đọc được sao em không đọc được nhỉ anh Minh Đức nhỉ cuốn cán 18 chưa đúng anh ơi thôi mỗi anh em chỉ được comment hai lần nữa nha comment 10 lần chỉ tính hai lần đầu thế đấy ok nhìn thấy anh Minh Đức đây rồi anh Minh Đức comment ờ, tám số đẹp anh nhưng mà không trúng rồi số Phúc Lộc Thọ à <laughs> xem nào còn ai comment không ừ. ít người chơi quá khó trúng phết đấy khả năng hôm nay không tặng quà được cho ai rồi Hello mọi người, ai comment đủ hai lần rồi thì Hùng cho comment thêm một lần nữa nhá. Cho mọi người comment ba lần luôn nhá. Lần này không trúng nữa thì <laughs> thôi thì đi ngủ muộn rồi. Coi như hôm nay mình không được tặng quà cho mọi người và giữ lại được quà từ hôm khác. Tại ít người chơi chứ nhiều người chơi là trúng ngay. Nhiều người chơi là trúng ngay. Ít người chơi quá, comment không chuẩn. mấy giờ rồi ta để Hùng xem nhá 10 giờ 43 rồi cho mọi người chơi đến 45 thôi vẫn chưa đúng như mọi người cho mọi người chơi đến 45 mọi người được comment 3 lần nhá ai comment 3 lần xong rồi mà chưa trúng thì có nghĩa là hôm nay chưa may mắn và ờ, may mắn thuộc về Hùng 6776 <laughs> chưa đúng ạ bộ hồi 82 vẫn chưa đúng ờ, chị Vũ Khánh Vân ơi vẫn chưa có ai trúng này mọi người ngó lại từ tiền phát mười bốn hai tám vẫn chưa đúng nha mọi người bảy ba chưa đúng á người hết giờ mất rồi hết giờ mất rồi vẫn chưa có ai trúng này Thôi bây giờ cho mọi người chơi tiếp nhưng mà với một điều kiện là Ok anh Tú Nguyễn cuốn cán quang du là cuốn cán loại mới của bên em Đợt này đang bị hết anh Tú ơi Đợt này đang bị hết đang uh, nhập thêm 2.400 chiếc này Nhưng mà hàng chưa về anh ạ Cuốn cán 70 vẫn chưa đúng hôm nay không có người may mắn là khi nào có hàng báo anh ok anh tú ơi hôm nào có em báo anh nha hôm nào có em nhắn cho cuốn cán Quang Du là cuốn cán à, loại mới vừa rồi đấy mà ông giới thiệu đấy thì có người dùng hợp lại này có người dùng hợp lại kia ok bây giờ hùng cho mọi người uh, chơi một thêm một lần nữa nha mỗi người được comment hai lần nữa nhưng mà mọi người phải chia sẻ giúp Hùng thêm một lần nữa lên một trang cầu lông nào đó nhá à, ai đã chia sẻ xong thì comment đã chia sẻ và Hùng sẽ cho chơi tiếp nhá à, mọi người giúp Hùng ờ, chia sẻ một lần nữa lên một nhóm cầu lông nào đó Đấy. nhưng mà đừng có chia sẻ vào nhóm mà người ta không cho chia sẻ nhá Đấy, mọi người chia sẻ một nhóm xong rồi ờ, mọi người comment là đã chia sẻ và ít phút nữa thì Hùng sẽ lại cho mọi người chơi tiếp cho mọi người chơi thêm một lần nữa xem là có trúng được không nếu mà cứ có khoảng 50 100 người mà comment thì auto là trúng Hùng đã công bố phần thưởng lâu rồi nhưng mà hôm nay ít người chơi quá mọi người uh, nếu mà muốn chơi tiếp thì comment là đã chia sẻ comment là đã chia sẻ chia sẻ và comment là đã chia sẻ để Hùng uh, để Hùng cho mọi người chơi thêm comment thêm hai lần nữa hôm nay lấu mồi không live stream hôm nay muốn tặng quà mọi người lắm không muốn giữ lại quà đâu mà nhưng mà mọi người lại chưa đủ may mắn và cũng có thể nói là mọi người <laughs> nhiều người không thiết tha lắm hay sao không thiết tha lắm nói chung vào chơi này quan trọng là chúng ta tương tác với nhau vui nói chuyện với nhau một chút lâu rồi Hùng cũng không live stream và ờ, tương tác qua lại nói chuyện với mọi người thì chơi một tí cho vui thôi biết đâu may mắn thì mình trúng thì mình cũng không đè nặng vấn đề quà tặng cho lắm nó cũng chả khác gì rồi ờ, mình tỷ lệ thắng nó cũng cao hơn đánh đề vì mọi người được comment nhiều lần mà nhưng mà sao cũng phải may mắn thì mới trúng được Ôi chả có ai comment là đã chia sẻ nhỉ mọi người không chơi nữa à có ai muốn chơi không ạ thôi mọi người không muốn chơi nữa thì à, chúng ta không chơi nữa vậy Ok, vẫn có anh em à, đang comment đã chia sẻ rồi. Mọi người comment con số đi cho mọi người mỗi người comment hai con số nhá còn à, nếu mà comment quá thì không được tính nha Hùng sẽ đếm đấy và mọi người sẽ phải comment là đã chia sẻ để của Hùng còn biết là cái comment đấy là sau sau khi mọi người đã chia sẻ hay là trước khi mọi người đã chia sẻ thì Hùng còn biết là nó được công nhận là đúng luật hay không đấy. nãy giờ Hùng vẫn chưa thấy ai trúng này Ok, rất nhiều anh em thích cuốn cán bên Hùng. Comment cuốn cán. Anh Long Ca em thấy comment hơi nhiều ấy nhá. <laughs> nói vui vậy thôi mọi người cứ comment đi cứ đúng ờ, số lần của mình là được thôi không có ai trúng rồi buồn quá nhỉ chả có thấy ai comment hết rồi <laughs> Ok, ok, Hùng cảm ơn mọi người đã gọi là dành thời gian mà xem cái live stream này và tương tác với Hùng. Như thế đã là rất vui rồi. Hùng rất là cảm ơn mọi người và biết ơn mọi người vì điều đấy và sau đây thì uh, hiện tại thì vẫn chưa thấy ai trúng thì ờ, cũng không thấy ai comment thêm thì bây giờ Hùng uh, xin phép là công bố con số của ngày hôm nay là con số bao nhiêu rất tiếc là chưa có ai trúng khó như đánh đề được comment tận 5 lần anh ơi những ai chơi từ đầu được comment ok không trúng thứ ba <laughs> đến mua <laughs> ok anh <laughs> đấy thì bây giờ ông xin công bố con số đấy mọi người không comment nữa nha khóa nha chính thức khóa mini game từ bây giờ giờ đếm ờ, khó cái này không đánh đề là một ăn 70 đúng không từ 0 đến 99 và lần này mọi người được comment tận 5 lần lận mà mọi người cũng nói chung là cũng phải may mắn thì mới đoán trúng được Ok Hùng xin công bố kết quả con số ngày hôm nay con số của ngày hôm nay là con số rất là tròn chỉnh con số 10 con số 10 nha mọi người con số 10 rất là tròn chỉnh rất là tiếc là chưa có anh em nào trúng được số 10 đây mọi người con số 10 rồi Hùng cảm ơn ờ, mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái livestream này của Hùng và dành thời gian để trò chuyện cũng như là tương tác với Hùng và nếu mà mọi người có nhu cầu mua đồ cầu lông uh, giày cầu lông này vượt cầu lông ở bên Hùng thì chuyên về uh, chuyên về vượt cầu lông và giày cầu lông Li Ninh ngoài ra thì thời gian tới Hùng cũng đang làm thêm các cái dòng phân khúc vợt giá rẻ tầm khoảng 5 600k cho những người mới chơi những cái mẫu vợt nói chung là rất là chất lượng trong cái tầm giá đấy để cho các bạn mới chơi có thể mua được những cây vợt chính hãng uh, chất lượng với mức giá rẻ đấy không phải mua những cái vợt fake hay những cái vợt nó kém chất lượng ở trên thị trường dẫn đến ờ, lãng phí tiền cũng như là có thể nhiều khi đánh vượt phách nó cũng có thể nó nặng hay là nó nói chung nó sẽ có những tác động xấu đến chúng ta thì ờ, đấy anh em nào muốn mua vượt tầm giá người mới chơi thì có thể liên hệ Hùng mua những cái vượt tầm giá năm sáu trăm đến tầm giá khoảng một triệu là cũng có những cái vượt chơi tương đối ok rồi những người chơi khá chơi tốt thì Hùng cũng hoàn toàn có những cây vợt cao cấp hơn đắt tiền hơn cho mọi người Hùng chuyên về dòng Li Ninh như mọi người Đấy. tầm vợt 5600 thì dĩ nhiên không thể là của Li Ninh được rồi của thương hiệu khác nhưng mà nó cũng rất là chất lượng và Hùng cũng đã rất là test cẩn thận ngoài ra thì có những ờ, phụ kiện như là cuốn cán vợt hay là tất cầu lông hay là móc khóa cầu lông hoặc là các cái thiết bị bảo vệ như là bó khỉu tay như quà tặng vừa rồi hay là bó cổ tay cho những anh em chấn thương đau cổ tay đau khỉu này hay là bó lưng cho những anh em là bị đau lưng hay là bó đầu gối bó cổ chân đấy truyền những thiết bị bảo vệ khỏi những chấn thương khi chúng ta chơi thể thao ấy đấy thì hùng giới thiệu một chút để mọi người biết là hùng có bán để nếu mà có nhu cầu thì ờ, có thể nhắn tin cho hùng đặt mua bên hùng thì nó sẽ có mức giá tốt và hàng nó đã được kiểu gọi là kiểm định do chính ờ, support Hùng sử dụng kiểm định ưng và mới bán Đấy. nhiều khi là mọi người cũng muốn ủng hộ Hùng nhiều khi là mọi người cũng biết Hùng bên Hùng bán hàng chất lượng bên Hùng bán rẻ nhưng mà nhiều khi mọi người lại không biết Hùng có bán những cái đấy nên là Hùng phải giới thiệu rõ để mọi người biết nhiều khi người, mọi người không mua hàng của bên Hùng không phải mọi người không thích bên Hùng không phải mọi người muốn mua chỗ khác mà là bởi vì mọi người không biết Hùng có bán nhưng mà giới thiệu kỹ một chút thế nhưng mọi người giờ cũng muộn muộn rồi ờ, Hùng ờ, chúc tất cả mọi người ờ, có một giấc ngủ ngon và vẫn câu đời <laughs> nếu anh em nào cần mua đồ cầu lông thì hãy ủng hộ Hùng và nếu có bạn bè nào cần chưa biết mua ở đâu thì hãy giúp Hùng giới thiệu nha Cảm ơn mọi người rất nhiều còn anh em nào mà muốn mua giày kết một trong những đôi giày mà Hùng đã giới thiệu trong livestream này thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng ngay bởi vì là hàng về số lượng tương đối là ít cũng như là mức giá ưu đãi rất là tốt rồi nên là hàng cũng sẽ nhanh chóng hết thôi anh em nào kết đôi nào thì phải nhắn tin nhắn tin cho Hùng ngay nhắn tin cho Hùng ngay bởi vì mỗi đôi nó các cái mẫu mà Hùng vừa giới thiệu mọi người ấy, chỉ còn rất là ít thôi mỗi size cũng chỉ còn một hai cùng lắm là đến ba đôi thôi đấy Tôi không lan man nữa hẹn gặp mọi người tại những à, live stream tiếp theo nhé hôm nào ra sân có lẽ Hùng cũng chỉ live stream đánh cầu thứ xong nói chuyện mọi người cho vui thôi hôm nay giới thiệu sản phẩm hơi nhiều cũng à, mất thời gian của mọi người rất là mong mọi người thông cảm ạ